màu lên rất là tự nhiên phủ bạc sang đen và phủ bạc sang màu ok chưa ạ công dụng của nó là nuôi dưỡng cho tóc mình không những chỉ là phủ bạc mà còn nuôi tóc bởi vì nó có sâm nó nó phủ bạc 100% trên mái tóc của mình ngay từ lần gội đầu tiên chứ không phải là gội vài lần mới lên. Gội lần đầu tiên nó đã phủ bạc rồi, 100% đi sạch sẽ những cái tóc bạc. Trả lại chúng mình một cái mái tóc nó rất là đen, nó rất là mềm, nó rất là suôn giống như tóc của Hương dùng là như thế này chúng ta để tóc khô nhá chứ không có là là là, là để ướt đâu chúng ta để tóc khô sau đó chúng ta thoa cái dầu gội lên được chưa ạ đó chúng ta gai gai bóp bóp để tạo bọt và mình đợi khoảng 15 20 phút rồi mình xả lại bằng nước sạch mình sấy thế là xong nuôi dưỡng tận sâu vào chân tóc từ những cái thành phần là nhân sâm quý hiếm và ngoài nhân sâm ra thì nó còn có tinh dầu argan, nó còn có hà thủ ô rất là tốt cho tóc và kích thích mọc tóc nhanh nữa ngoài